Grandma. Okay. Yes. So you draw, you drew, you drew, and you gave your mom a card, a handmade card. Hmm. Okay. Anything else? Did you give her flowers? No, I don't have money to buy flowers. <laughs> you maybe you can ask your dad <laughs> and After, after Women's Day, today is also really special day. Okay, it's really a special day, but it's your day too, right? Maybe, yeah, you are girls. yeah, we are girls. Okay, it's our day. Day okay. It's also a special day because it's my dad's birthday. Your dad's birthday is on Women's Day. <laughs> it's okay, that's awesome. Mm, okay, a very special day for your family. Okay, thank you, Zhang. Do you have something to say to um me to um? did you me? go to your yes? Did you go to your aunt's house <laughs> yesterday? Yesterday, um, I is, yes. I will make a card. You made a card. Yes. Okay, thì hiện thì quá khứ chứ đúng không? You made a card, I yes. Car. Card. And I made two cards with my friends. Two cards with your friends. Okay. Yes. And who did you give it to? Who did you give it to? I get it. Mm, my mother. Okay, your mom. Okay, that's great. Did you give it to your grandmothers? No, or maybe I, I or don't. Your or your friends, girlfriends. no, school? no, I I don't get girlfriend. No, it's it's not a girlfriend. It's a a friend who is a girl. <laughs> yes. Hey. <laughs> okay. But no, it's nice to have a girlfriend, right? <laughs> yes. Thank you. Thank you. Okay. That's great. Okay. Uh, anyone want to tell me what did you what you did yesterday? It's a very special day, right? Okay. Happy Women's Day to everyone, to every girl in our class. Okay. Ngọc Ánh, do you have something to say? Lê Ngọc Ánh. Yes, tomorrow. -hmm. uh, no, yesterday was <laughs> uh, day It's Vietnamese Woman Day and I wishes and I wishes for my mother mm -hmm. a lot of um, good things. Okay, so you wish your mom the best in the world. Okay, health and career and work and family. Okay, that's great. Thank you. Um, I need your hand. <laughs> Do you have uh, something to tell me and everyone in the class? bạn nào nhỉ? Bạn Đào Khánh Linh. Đào Khánh Linh. Okay, so yesterday was uh, Women's Day, right? Vietnamese Women Women's Days. What did you do? <laughs> I don't do something. Everything. You don't do anything? Yes. Mm, I guess there was like a dinner, a big feast, a big dinner that your family gathered together? No. Yes. Yes, of course. <laughs> Okay. So what did you eat? Uh, it is uh, bread. Bread? Bánh gì hả? meat meat okay bread and meat Anything else? And S. And X. Hmm, okay. I, <laughs> I haven't uh, think of anything. <laughs> oh, bread, egg, and meat. So is it steak? bít tết đó con, phải bít tết nhỉ? No, it's not a steak. Okay, so I I bet it was very tasty. Okay, okay. Thank you. Hmm. ok, có bạn nào muốn ờ, kể cho cô được không? Hoàng Hải Đăng chơi trò chơi không cô? À, có chơi không cô? Có, có chứ, có chứ. Bạn nam nào xung phong chúc chúc các bạn nữ trong lớp một ờ, ngày quốc tế ngày, đó phải ngày quốc tế phụ nữ à? Ngày phụ nữ Việt Nam đúng không? Bạn bạn nào có thể uh, ờ, xung phong thay mặt cho các bạn nam trong lớp nào? bạn nào giơ tay giơ tay giơ tay Nguyễn Tùng Lâm Nguyễn Tùng Lâm nhá nhưng mà con không nhìn mặt con đâu con phải mở mở cam lên <laughs> Nguyễn Tùng Lâm con có thể mở mic của mình để các bạn chiêm ngưỡng con thêm nào ok hello Lâm <laughs> ok are you new to the class I I think you're new ok con bật mic của mình lên nhé Lâm nhá Tùng Lâm nhá mở chưa con có biết mở mic của mình không rồi <laughs> okay hello uh, are you new to the class is this your first time here in my class okay so yesterday was Vietnamese Women's Day. So do you have anything to wish to every beautiful woman, girl maybe in our class and in Vietnam or do you have anything to say? What do you wish everyone? Ừ, không nói nữa rồi, chết rồi, tắt mic rồi. Thôi bạn nào nói giúp cô xem nào. Bạn Cao Danh Lưu nói được không? <laughs> cô thấy giơ tay cao á. Ok. Hello, hello. Ơ, lại tắt tắt mất cam rồi mật bật mic con nhé cao danh lưu đâu <laughs> rồi alo mi bạn nào cứ mi nhỉ mi trường à ừ. huy trường nhá có vẻ bạn huy trường có thể nói được đây này ok chúng ta cùng nghe bạn ấy nói I wish all the girls in my class are very happy International Women's Day. Women's Day. Okay. Happy? Happy, okay, healthy, and always be beautiful. Great. <laughs> okay. Thank you, thank you. Mấy Danh Lưu có thấy cô con bật mic rồi nè. Con còn muốn nói gì không? Hello, hello. Trời ơi. À đây rồi, thấy bật mic rồi. Đâu rồi? Cao, thank you. Ok, chào con. Đấy, cô vừa bảo là con có gì muốn chúc các bạn nữ Ờ, trong lớp mình này hoặc là những tất cả những người phụ nữ ở Việt Nam không có muốn nói gì không à, tại tắt mic rồi trời ơi thôi thôi thôi không hỏi đâu vậy có vẻ ừ, không không nói là mất nhiều thời gian của cô bé Jago để ờ, chúng ta chơi trò chơi nhé ơ à, đâu nhở đây chờ cô một tẹo nha chờ cô một tẹo Ok, các con muốn chơi trò chơi về đồ ăn trước hay là về thì à, hiện tại tiếp diễn trước? <laughs> ừ, đúng rồi, là quiz. Thì Tiên ạ. Đức An. À, bạn Đức An muốn chúc cả lớp đúng không? Bạn Đức An muốn chúc cả lớp. Từ nãy cô không nhìn thấy con nhở, con ở đâu thế? Đức An ở đâu nhở? Cô tìm Đức An nhé. Lê Bùi. Đây rồi, con còn muốn nói gì với mọi người không? girls <laughs> Okay, thank you. Everyone type in thank you so we can thank Đức An and Huy Trường. <laughs> Cô biết là các bạn nam khác cũng um, có những cái lời chúc rất là tốt đẹp dành cho các bạn nữ trong lớp mình được không nào? Tuy nhiên là cô chưa thấy các con nói thôi nhưng mà con có suy nghĩ đó trong đầu đúng không ok cô rất là hiểu ok I appreciate uh, everyone in our class Nguyễn An Khánh An Khánh ở đâu thế An Khánh ở đâu đấy con I just appeared <laughs> ok but I I can't see you because you don't open your camera where are you mãi mới gặp nhỉ à đây có có quả phông nền ờ. quả phông nền hình nón chuối hơi đẹp đấy nhá không muốn nói gì không uh, no thanks no, okay thank you rồi xem màn hình nha cô sẽ chắc là mình sẽ làm quả um, gì nhỉ này trước nhá Stay thế vẫn là cái mô típ mà mình sẽ xem một cái video ngắn sau đấy mình sẽ trả lời câu hỏi các con nhá nhớ là phải để ý thật là kỹ các chi tiết trong đó nha mình sẽ vào phòng trước nhá được không sau để cô ấy cho con xem video uhm, cô sẽ viết vào trong chat đường link của mình nha team à tôi tôi tôi team cô thấy hơi hơi khó ấy để hôm nào thử xem hoặc là sau khi mình chơi xong rồi mình sẽ thử rồi khi mà phần lớn các bạn đã vào phòng được rồi thì cô sẽ bật video nha thử vào chơi xem sao cô sẽ chơi trên điện thoại của cô join my quiz sau đấy cô sẽ nhập code có 25 bạn vào thôi 26 bạn ừ, ừ, khi nào 30 bạn vào thì cô sẽ bật video nha rồi đã đủ 30 ok nhìn thấy các con nhận ra đây là món gì không cô vào rồi kìa có cô đấy chắc cô không chơi đâu cô vào cô theo dõi thôi <laughs> cô mà chơi thì cô thắng <laughs> con không thấy gì con không thấy gì là thấy gì hoàng tú phương hoàng tú phương con lại không thấy gì là sao tú phương con đã vào được chưa hôm trước cô nhớ là con cũng không vào được đúng không hôm trước con cũng không vào được ra lại như vậy 33 bạn mà rồi ok chúng ta sẽ xem nhá cô nghĩ là cô sẽ bật ba lần đi nha Guys, I have a bit of a confession to make. I don't really know where the whole berries and cream thing started, but I was just going along with it because I was trying to fit in. <laughs> So I made egg berries and cream mochi. So start by whipping up some cream and sugar, then fold in some chopped strawberries and scoop out small balls and put that in the freezer. Then grab glutinous rice flour, sugar, water and blended strawberries. Give that a stir and microwave twice for one minute and twice for 30 seconds, stirring between each time. Then dust with cornstarch and split the mochi. Grab your filling and pinch the mochi shut around it. And yeah, that's pretty much it. Guys, I have a bit of a confession to make. I don't really know where the whole berries and cream thing started, but I was just going along with it because I was trying to fit in. So I made egg berries and cream mochi. So start by whipping up some cream and sugar, then fold in some chopped strawberries and scoop out small balls and put that in the freezer. Then grab glutinous rice flour, sugar, water and blended strawberries. Give that a stir and microwave twice for one minute and twice for 30 seconds, stirring between each time. Then dust with cornstarch and split the mochi. Grab your filling and pinch the mochi shut around it. And yeah, that's pretty much it. Yummy. Hey, last time. Guys, I have a bit of a confession to make. I don't really know where the whole berries and cream thing started, but I was just going along with it because I was trying to fit in. <laughs> so I made a berries and cream mochi. So start by whipping up some cream and sugar, then fold in some chopped strawberries and scoop out small balls and put that in the freezer. Then grab glutinous rice flour, sugar, water mm, and blended strawberries. Give that a stir and microwave twice for one minute and twice for 30 seconds, stirring between each time. Then dust with cornstarch and split the mochi. Grab your filling and pinch the mochi shut around it. And yeah, that's pretty much it. là món này dễ nhỉ? Các con hoàn toàn có thể tự làm được ở nhà đúng không? Có thể làm cái này cho mẹ ăn. <laughs> ok, 38 bạn đã vào rồi. 38 bạn trên 46 bạn. Thế các bạn còn lại đâu? Trời ơi. Ơi, xong nha. Sao Minh Nhật bảo cô là cô đừng cho coi clip làm bánh. Cô có hai clip đấy có hai cái video ấy một cái là mochi hai là làm bánh đấy <laughs> Đức Minh này các con nhớ là chỉ được vào một lần thôi nhá không vào hai không được vào hai nick đâu ok bắt đầu nha rồi chứ nhỉ lại đấy đừng để mất streak nha tôi có streak là có 100% thắng luôn thấy mấy lời con được nhất rồi Thế rồi <laughs> Ok video cô đã bảo rồi tụi mình cứ có stick là mình sẽ đúng nhất thôi China, Thanh Thư, Ronaldo tôi cô cứ tưởng là đứng nhất cơ nhưng cuối cùng lại đứng thứ ba thôi. Ok, tiếp theo là hữu nghĩa nữa không? May, May là bạn nào nhỉ? Cô gặp bao giờ chưa nhỉ? Ok, tiếp theo ta có bạn Hải Đăng, Đức An, Danh Lưu, Uyên Dung, Đức Minh chơi kém nhưng cũng không kém đâu, vẫn trong top 10 và cuối cùng là bạn Hoàng Giang. Ôi, Hoàng Giang ơi, con đứng con đứng thứ 10 hả? <laughs> ok ok. Các con có muốn chơi lại không? Có muốn chơi lại không? Ok, có bị khó quá không? Có nhanh quá không? Lần này là chúng ta không chỉ là nhìn hình đâu mà còn nghe được mà, đúng không? Cô ấy cô có nói thì mình cũng vừa nghe vừa nhìn được. <laughs> con bị mạng kém à? Ok, con thử làm lần nữa nha. Um, play again. Các con đã nói hết chưa? Rồi thêm lại đi một lần nữa nhé. và cuối cùng cô cũng thèm món này quá cuối tuần này cô sẽ phải làm thôi Guys, I have a bit of a confession to make. I don't really know where the whole berries and cream thing started, but I was just going along with it because I was trying to fit in. <laughs> So I made a berries and cream mochi. So start by whipping up some cream and sugar, then fold in some chopped strawberries and scoop out small balls and put that in the freezer. Then grab glutinous rice flour, sugar, water and blended strawberries Give that a stir and microwave twice for one minute and twice for 30 seconds, stirring between each time. Then dust with cornstarch and split the mochi. Grab your filling and pinch the mochi shut around it. And yeah, that's pretty much it. Hmm. Okay. Ui, Vàn, Vàn đi đâu con ơi. Cô có gửi link ở trong chat đấy. Nốt nhá. cô gửi lại link đi cô lại gửi lại nè link đấy con bấm cũng được á à, à đúng rồi để là link khác chết chết chết sorry sorry gửi link khác link khác link khác link khác link khác ở trong chat box <laughs> ok là ken mochi nhưng mà mochi có vẻ không hợp làm với mùa đông nhỉ vì nó hơi lạnh cô làm xong nhớ ship cho em với á thường cái con ở đâu ấy để cô ship cho cô sợ đến nơi nó chảy mất <laughs> còn nữa các bạn ở đâu các bạn ở hà nội cô ship luôn <laughs> ăn bước ok vẫn là chỉ có 31 bạn con ở hai bà trưng ờ đúng rồi đức an ở hai bà trưng có biết rồi lê hoàng hải đăng con ở hà nội em con ở hà nội ở chỗ nào gần cô ở cầu giấy nha của quận cầu giấy <laughs> ờ, ok hải đăng ở đông anh thu huyền ở đức hà đông à ok bạn nhà bạn cô ở hà đông ờ, bắt đầu bắt đầu chết rồi buồn buồn hơi nhiều <laughs> bắt đầu hai chưa vào chịu thôi tuổi đi một lần nữa Ê, đấy đúng là chơi lại lần hai nó phải khác khác bọt đúng không các con Thank you. Ok Chết mất suy rồi là shaker thì mới có cơ may là được thứ nhất à có chơi một lần thôi à oh. <laughs> Hoàng Giang Ok, chúc mừng bạn Minh Quân Cô biết là bạn Minh Quân sẽ đứng ở đây luôn đấy cô sẽ end nó ở đây nhá nghe cái nhạc này cô lại muốn cô lại nghĩ đến Halloween các con thấy cái phông nền ở sau nó giống Halloween không các con biết Halloween là là ngày nào sao để Halloween rồi đấy ok ok cô có tin con <laughs> ok được rồi cô sẽ review qua các câu hỏi nha đầu tiên là cô sẽ xem bảng xếp hạng của chúng ta bạn Minh Quân này Minh Quân leo lên thứ nhất sau khi mà đã trả lời tất cả câu đúng 100%. Wow, ok, tiếp theo bạn Hoàng Giang, Đào Khánh Linh, Bùi Mai Mai, Tina Thị Tiên, Uyên Dung, Đức An, Emma, Thanh Thư và An Khánh. Ok, congratulations everyone. Now let's review the question. Okay, the first one. Okay, what are the ingredients in the recipe? Okay, cô hai answer đi nha. Okay, what are the ingredients in the recipe? Hmm, ok ok uh, lê hoàng hải đăng lê hoàng hải đăng yes. okay Can you answer me yes what are the ingredients in the recipe con muốn chơi lại bạn nào cũng muốn chơi lại ok ingredients là gì con nhỉ uh, ingredients là các nguyên liệu nào ừ ok flour flour yep cream cream and sugar. Oh, okay sugar okay sugar is there salt in the recipe no right okay đúng rồi chúng ta có hoa quả này đường bột và kem okay thank you hải đăng và chúng ta sẽ không có muối đâu nha muối thì sẽ mắc ấp okay next one what is she chopping in the video Here she's using the knife, right, to chop what? What kind of fruit? Okay, Tung Lam, Tung Lam. Yeah, Tung Lam, are you there? Hello, Lam. What is she chopping in the video? What kind of fruit is she chopping in the video? What? strawberry right Okay, chúng ta có hai cách đọc từ quả dâu con nhá một là strawberry hoặc là strawberry thế nào cũng được đều đúng hết đều là quả dâu nha ok chúng ta không có cả quy quy cam hay là xoài trong này đâu nhưng mà các con hoàn toàn có thể thay thế các loại quả đó thay thế đều được hết đều ngon hết ok how much whipping cream is she using <laughs> cái câu này các con để ý ở trong video thì mới thấy cơ cô viết ở trên video của mình ý thế câu trả lời đúng là gì câu trả lời đúng là gì à, đào khánh linh cô thấy con xếp thứ hạng khá là cao không biết con có trả lời đúng câu này không dạ yeah, được cô okay so what is the answer how much whipping cream is she using 85 million um 85 milliliters. Ok, đúng rồi. 85 ml nha. Ok, 85 ml sữa, không phải sữa đâu, nó là kem tươi và sau đấy mình sẽ đánh cái bông, đánh bông nó lên, nó thành kem. Ok, what kind of flour is she using? Ok, what kind of flour? Bạn nào có thể nói cho cô nghĩa của bốn loại bột này được không? Đều là hai loại bột khác nhau nha. Ok, bạn Thu Huyền hộ cô xin nào. Ừ. Đây cô đây. <laughs> bố lại bột này. Đâu rồi? Con đâu rồi? Không thấy con. Thôi em mang hộ cô vậy. Em á. Are you there? Ok. Hộ cô bốn lại bột này là bốn lại bột nào nào? Yeah. Dạ, um, rice flour là bột gạo. Uh ừ -huh. um, glutinous rice flour là bột uh, gạo nếp của cô bột nếp đúng rồi đúng rồi bột gạo nếp là bột hạnh nhân à um, đúng rồi flour, flour là bột mì đa đa dụng đúng rồi giỏi thế có có hay nướng bánh không thế <laughs> nha giỏi quá ok từ khi mà cô có hứng thú với việc là nấu nướng và làm bánh thì cô mới biết các loại bột này đó ok rice flour là bột gạo glutinous rice flour là bột nếp, almond flour là bột hạnh nhân và all-purpose flour là bột mì đa dụng. Ok, và cô ấy đã sử dụng glutinous rice flour. Ok, bột nếp nha. Con có biết là rice flour dùng trong một cái món gì của Hàn Quốc không? Viết cho cô trong chat xem có đúng không nào. Bột gạo làm nên một cái món gì rất là dai dai xong rồi ăn với cả nước sốt cay cay món của Hàn Quốc nhá rồi con đố con biết đấy <laughs> đúng rồi chuẩn Turkey đúng rồi bánh gạo Hàn Quốc rồi rồi rồi đúng rồi đến bây giờ cô vẫn chưa biết cách viết từ Turkey như nào không biết luôn <laughs> ok có lần cô cũng thử làm rồi nhưng mà fail các con ạ buồn quá ok tiếp theo she's using more water than strawberry juice đúng không các con có biết là cô ấy dùng bao nhiêu nước và dùng bao nhiêu nước ép dâu tây ở trong công thức của mình không và cô ấy dùng nhiều nước hơn nước em dâu đúng không true đúng không ok mình uh, thử uh, trở lại cái màn hình này xem cô ấy dùng bao nhiêu nhé nếu con để ý sẽ thấy đây nè có luôn á cô ý dùng 70 ml nước và 30 ml uh, nước ép dâu ok nước ép dâu tây uh ừ -huh. next one nhiều bạn trả lời sai cô đấy ghê á she's putting another kind of flour on the chopping board what is it <laughs> Tốt, có trả lời đúng này. Yes, corn flour Rồi, rồi, rồi, rồi. Hình như <laughs> bạn Bảo Khôi viết nhầm thành floor là là sàn nhà mất rồi con ơi. flour F L O U R cơ mà. Ok. Corn corn flour corn starch cũng đúng nhưng mà con lại viết sai chính tả ở đây mất rồi em ạ. À. Cornflower. Ok. flour là bột ngô mình hay dùng để coat bên ngoài những cái món mà nó bị dính ok cái đồ gia dụng nào mà cô không dùng trong video thế ok bạn nào giúp cô bạn Đức Minh giúp cô với what two <laughs> two kitchen utensil uh, yes fork fork yes fork okay. mm -hmm, mm -hmm. She isn't using the fork. Yes, that's true. Hai cái cô. Hai cô. Fork cái gì nữa? À. À, <laughs> à là gì? Là pan. Cô không dùng chảo nữa cả. Okay, fork and pan. She isn't using fork and pan in the video. Okay, thank you, thank you, thank you, thank you. What should we, how should we eat this dish. Ok, bạn nào có thể nói cho cô sao con biết là mình sẽ ăn món này lạnh? Bạn Vân nói giúp cô được không? Có đoạn nào ấy nhỉ? Có đoạn nào cô ấy tả như nào nhỉ? Vân con có đấy không? Yes. Yes. Yes. Okay. Có một cái đoạn nào ấy mà mình biết là mình sẽ ăn món này lạnh chứ không phải ăn nóng because she talked one two minutes. Two minutes? Cái gì two minutes cơ nhỉ? Món này có chứa nguyên liệu là gì? Cream. Yes, cream. There, there's cream in this dish and the cream must be cold, right? In order not yes. to melt. <laughs> okay, so we should eat this cold. I think this dish would will be very suitable in the summer. Hmm. How do you describe the texture of the dish? Texture đây có nghĩa là cái chất liệu hoặc là gọi là khi mình cắn vào thì nó sẽ cảm thấy như thế nào ý. Ok, chúng ta có bốn cái tính từ ở đây là crunchy, chewy, greasy and juicy. Ok, bạn nào có thể nói giúp cô nghĩa của bốn từ này với? Có bạn nào biết không? cao danh lưu ạ à? được rồi ok giơ tay rất cao thế là con rồi được bây giờ được nghe rồi con ừ con chọn gì thế con chọn đáp án nào thế mạng bê con có vẻ hơi hơi giật nhỏ. con có nói được không con nói được không <laughs> rồi cô bật mic cho con rồi này con nói nè dạ chewy chewy ok chewy khi mà mình ăn một cái thứ chewy có nghĩa là sao chewy món... uh ừ -huh. Ơ sao con cứ tắt mic thế? Bật mic lên à? À, chị đi. Mẹ con đang nói chuyện. Ok, cô cảm ơn con nhá. Lát cô gọi lại con nha. Ok, bạn uh, Lionel Messi rồi. <laughs> Trời ơi, vừa Lionel Messi sẵn có Ronaldo là sao? Ok, cái món nào mà nó chiêu có nghĩa là gì? Cái món đấy như nào? Hả con? Hả bạn uh, Ronaldo hay bạn Messi? Không biết gọi như thế nào. <laughs> alo, alo cô, alo, alo. Rồi, bạn Bảo Long nói đúng rồi đấy hay những cái món nào mà nó chewy có nghĩa là nó dai ok crunchy thì là giòn này greasy là nhiều dầu mỡ còn juicy nghĩa là mọng nước uhm, ok nó dai dai đúng rồi Tina đúng rồi con ạ món nào nó chewy là nó dai dai chew là nhai chew là nhai chewy dai okay what is the name of this of course it's mochi <laughs> okay but I love strawberry I love cream I love donut you love donut hmm okay That's it. Next one we have the, the, the, this. Cái này đâu nhỉ? Cô nghĩ là cái này đấy. Theo như cô chuẩn bị là cái này. Được không? <laughs> Rồi bắt đầu đi các con ơi, chúng ta sẽ vào đường link là joinmyquiz.com. Đấy không có link nhá, không có link thì nhấn. mày vào vào cái đường link joinmyquiz.com, sau đấy nhập nhập đường đập nhập cái code này vào copy như nào nhỉ joinmyquiz.com sau đấy nhập code này ok để cô gửi lên à, đây cho các bạn. nhấn cái đường link join my quiz không có link con ạ cái này nó là presentation chứ nó không phải là quiz cũng có quiz nhưng mà nó là presentation <laughs> joinmyquiz.com Code là 537 278. Ok các bạn đang vào được rồi này. Okay. Hôm nay mình sẽ ôn tập qua thì hiện tại tiếp diễn và so sánh với nó với thì so sánh nó với thì hiện tại đơn nha. Ừ. Cô cô ý cứ cái gì? Cô Minh Thu là cô nào? Hả con? Ừ. Đấy, đoán chưa? Cô cứ start nhá con sẽ vào được không được không thì cô sẽ đợi con thêm vài phút nữa một phút nữa nhá Edward Newgate các bạn nào vậy Okay, start nhé. Các con có thể vào sau. Có gì thầy Vương nhắn vào trong group cho các bạn vào lại nha. Ở dưới màn hình này này các con chỗ này này nó cũng có đấy. Cũng có cốt. Rồi mình quyết ngon năm năm ba bảy hai tám. Ok, bắt đầu nha. Ok, ở ờ, thì hiện tại đơn nói cho các bạn nào nhắc lại cho cô hiện tại đơn sử dụng như thế nào khi nào sử dụng hiện thì hiện tại đơn ok ok bạn là thủy tiên hôm nay cô chưa gọi con này ok tina tina hello okay ừ. we use present simple we use present simple to describe things that always true Mm -hmm. And well, what is this? Per, perma, permanent? Permanent. What is it? Permanent situation. Permanent. Okay, so what is it? if you are living in Hanoi, is it it is it is a permanent situation, at least for now, for a couple of years later. Okay. Chẳng hạn như cô đang sống ở Hà Nội thì đấy là một cái tình huống hiện tại và nó có thể kéo dài thêm một vài năm nữa thì mình vẫn có thể sử dụng thì hiện tại đơn nha okay a permanent situation nó sẽ không yeah. ít khi thay đổi ừ, mm, ok and we use present simple to describe our habits or things yeah. we do regularly okay things that make people um make people like doesn't feel happy i don't know how to describe it oh my gosh <laughs> mm. okay rồi chúng ta sẽ dùng hiện tại đơn cho những um, trường hợp mà gì nhỉ những sự việc mà theo theo tự nhiên theo khoa học đúng không nào luôn luôn đúng ừ. tiếp theo là những sự việc mà nó cố định permanent situation đó hoặc là dạ. những cái thói quen của mình hoặc là tình trạng của mình nữa chẳng hạn mình nói là I am happy hoặc là I am glad chẳng hạn như thế hoặc là I am sad thì mình có thể sử dụng thì hiện tại đơn ok thế hiện tại tiếp diễn thì sao tiếp diễn thì sao ok thank you Tina thank you Tina bạn Uyên Dung có thể giúp cô được không khi nào thì chúng ta dùng thì hiện tại tiếp diễn nhỉ present continuous Uyên Dung có đấy không ok được không à, khi muốn nói một sự muốn muốn diễn tả một sự việc đang xảy ra tại thời điểm nói ạ à? Đúng rồi, rất đúng. Chẳng hạn như lúc nãy có cái câu là nước sôi ở 100 độ C thì đấy là sự thật hiển nhiên rồi. Nhưng nếu chúng ta muốn nói là nước đang sôi ngay bây giờ đấy, cậu có thể bỏ mì vào được rồi, đấy đúng không? The water is boiling now, you can they can put in the pasta. Có nghĩa là cái sự việc này đang xảy ra ngay tại thời điểm nói. Ok. Tiếp theo là gì con nhỉ? à, Uyên Dung à? À không, thì cô gọi bạn khác nhá. Bạn Mai Mai giúp cô xem nào. Trường hợp thứ hai mà mình sử dụng thì hiện tại tiếp diễn là gì? Mai Mai có đấy không con? Hello, <laughs> hello. Lấy cô đi nào à, bạn Khánh Sơn giúp cô vậy hình như là con là học sinh mới á phải không con Lê Khánh Sơn con có đó không Hello. Vâng, con đây ạ ừ cô chào con Khánh Sơn con phải học sinh mới không phải con mới vào lớp à À đâu, không phải, con vào mấy lần rồi mà. Bây giờ cô mới thấy tên thật của con đấy. Ok, rồi, đó, trường hợp thứ hai mà mình sử dụng thì hiện tại tiếp diễn là gì ạ? A temporary situation. Ví dụ của chúng ta là Julie is living in Paris for a few months. Ok. Julie đang sống ở Paris khác gì với việc là cô đang sống ở Hà Nội. <laughs> Phải không? Với là cô Julie này, cô chỉ sống ở ừ. Paris một vài tháng thôi. Mẹ, con không nghe ừ. gì. Con không nghe thấy gì á? Làm luôn đi cô để cô nói chậm lại đã ok cảm ơn khánh sơn cảm ơn khánh sơn ok tình huống thứ hai là mình sẽ dùng cho những sự việc tạm thời thôi ok và cuối cùng là những thói quét nhưng cũng mang tính tạm thời rồi và cấu trúc của chúng ta là ở thì hiện tại đơn mình sẽ có chủ ngữ cộng động từ và phải chia theo chủ ngữ ở thì hiện tại tiếp diễn là chủ ngữ cộng to be và cộng verb nha nhớ nha nhớ nha đừng làm sai nha Okay, are you ready? Two. <laughs> ok, có vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chơi luôn nhá. Các bạn đã vào đủ chưa? Mới có 33 bạn vào. Thầy Vương đang để đường link này và code ở trong chat box nếu bạn nào chưa vào được thì con vào nhá. Ok. Bắt đầu chưa? Bắt đầu nhá. <laughs> ok. Rồi. Ừ. Lần này không có phá bom đâu nhá. nhiều thời gian để trả lời ghê Ok, con trả lời xong hết chưa? <laughs> ba mươi lăm bạn trong lớp ngồi có ba mươi 31 bạn trả lời Ok, seven, six, five, four, three, two, one, Happy New Year <laughs> Ok, let's see the leaderboard Minh Anh, em ờ, Lucky. Ok, 10 17 bạn trả lời đúng và 14 trả lời bạn trả lời sai ư. Ừ. Hey, các con thấy chưa? I am watching. Ở đằng trước có một cái vế trước là tôi đang xem TV thì vế sau cũng phải tương ứng chứ đúng không nào? My brother is reading a book. Next one. câu này là câu trắc nghiệm sao là nhanh thế Okay, five, four, three, two, one. bạn rất lưu vui thế ok liking do you like chocolate milk Ôi, câu này câu này mình nói nhiều mà đúng không con do you like chocolate milk ok do you play the piano do you cộng với động từ nguyên thể nhá không chia không chia không chia This one. và nhạc và nhạc cứ như là spy Ok, 24 giây nữa. bạn nữa làm nốt nào nhạc hồi hộp ghê cô đều <laughs> cô để bom lâu thế mà vẫn có bạn không trả lời đấy trời ơi vì sao ok minh anh đứng đầu luôn are playing thomas and patrick chủ ngữ số nhiều nên phải dùng are now mình có uh, từ trận từ dưới ra là now nên mình phải điền là thì hiện tại tiếp diễn được không nào are playing bạn nào điền place đấy ừ. <laughs> excellent thời gian mình còn nhiều đúng không các con cứ có thể suy nghĩ thật là kỹ cả Long Bùi Mai Mai Ô, Mai đâu con Ok, China lên đầu rồi Lucky, Phạm Hoàng Giang, Huyền Yes, I Các bạn khác trả lời gì thế? Am là đúng nha Yes, I am Đây là câu trả lời ngắn của mình Are you studying English now? Yes, I am Ok, Bảo Khôi con được tính đúng không? Mình viết hoa này có đúng không thế? Yes, I do. Ừ, không phải do rồi. I'm studying English. Không, chúng ta sẽ trả lời ngắn thôi. Yes, I am. Are you? Yes, I am. Okay. Next one. Lên. thì ok cái này các con cái trả lời đúng nó không nhỉ nghĩ kỹ nhé Tina bấm nhầm là gì đấy con <laughs> ok cũng được lên nè cái gì thế này is don't doesn't doesn't đúng á hình như sai sao các bạn ạ doesn't he does not want nếu là cô cô sẽ điền từ does does là đúng ok doesn't gần đúng nếu đúng thì phải là does not want nó có not đúng rồi nó có not bởi vì nên là mình phải dùng does câu này hơi bị lỗi kỹ thuật sorry sorry xin lỗi các con ok câu này điền does là chính xác nhất nha ok thì giản đúng đúng thôi đơn giản đúng đơn giản đúng nhưng mà vẫn xăng ừ. mỗi ba mươi bạn chơi nhỉ Ok. Chọn nốt nào. Nhìn nào con. <laughs> ok, vẫn là câu chuyện mochi hả à, con? Ừ. Dễ đúng không? Dễ đúng không? Okay, what are you doing? Bạn đang làm gì thế? Làm gì? What are you doing? Câu trả lời của chúng ta là I am taking a test. Tôi đang làm bài kiểm tra đúng không? Chứ không phải là bạn đang làm bài kiểm, bạn đang làm làm ở đâu, bạn đang làm khi nào. Đây, bạn đang làm cái gì nhá? What are you doing? I am taking a test. Ừ. talk to you right now because <laughs> dễ quá không? À. dễ quá mà lại hơi nhiều thời gian khi nào đủ 32 bạn trả lời thì cô sẽ end question lại đi cô á lại cái gì thế con cô lúc nãy lại lỗi á không nãy lỗi đâu What are you doing? Câu trả lời là I'm taking a test. Ở nhà. ok OK. I am studying. Tất nhiên là I am rồi và đây là câu ở thì hiện tại tiếp diễn nên mình phải có to be và verbing. because I am studying. Tôi không thể nói chuyện với cậu được bây giờ bởi vì tôi đang học bài. day. It's a beautiful day today. Okay. It is a beautiful day today. Okay, bạn nào chọn am thế? Ủa xem hai bạn nào chọn am mới được. Bạn nào chọn am thế? Mm-hmm. Ôi trời ơi, bạn nào chọn am vậy? Nhìn ở đâu ấy nhỉ? Are you Okay, next one. Negative sentence, yeah. Được điểm vừa đó. Negative sentence. câu gì nhỉ câu phủ định đúng không nào negative sentence đi trường sao thế còn mình 10 giây 10 giây sai nhiều này nhỉ hay là nó hỏi mình là isn't taking để xem nhá để xem nhá nam anh làm là chưa đúng này is not taking đúng isn't taking ok isn't take ừ, sai is not take talking ok nhớ là taking mình sẽ phải bỏ chữ e đi và, và thêm ing isn't taking hoặc là is not taking đều được. Bạn Vân đó hả? Vì sao isn't không được? Bởi vì <laughs> câu hỏi là thế con ạ. Rồi, lại là một lỗi nữa. Ok, lần sau cô sẽ chú ý hơn nhá. Lần sau cô sẽ chú ý hơn. Ok, is not taking hoặc là isn't taking đều đúng. phần này nó ở giữa ai và Drink các bạn ạ không phải 快点，哥，后面那个 Ok let's see. Nhìn mặt các bạn có vẻ hoang mang thế, được không xem nào. Ok I don't drink. I don't drink hot chocolate. Phải gì cả hả? ok thì xem nào ok em sẽ <laughs> ai ok ok cô hiểu rồi câu này họ bắt mình điền cả câu đúng không có nghĩa mình phải điền là I don't drink hot chocolate ok làm này hơi lỗi à rất xin lỗi con rất xin lỗi con I am not drinking không, mình sẽ không chia câu này là ở thì hiện tại tiếp diễn đâu. Mình sẽ viết là I don't drink thôi. Bởi vì mình cũng không thấy trạng từ chỉ thời gian nào mà đúng không các con? Ok. Mình cứ làm tiếp nhá. very noisy upstairs now. Hmm. Nhớ chặng từ chỉ thời gian kìa. lên đầu rồi. Ok. What are they doing? What are they doing? Để xem chín bạn trả lời sai là như nào nhá. What are they doing? <laughs> Lại biết chữ what rồi. What are they doing? Họ đang làm gì thế? Có cái tiếng động gì rất là ồn ở trên tầng phải không? họ đang làm gì thế? parents live tất, tất nhiên rồi tất nhiên rồi sẽ để nguyên thể bởi vì chủ ngữ là chủ ngữ số nhiều hey my parents live in a two bed apartment mẹ tôi sống ở một căn hộ có hai phòng ngủ này còn ba câu thôi vượt lên à, câu này rất là giống câu mà mình đã gặp rồi đúng không nào Đó rồi Ok, trả lời ngắn gọn thôi nha. Are they working now? No. Sao Giang hay sao? Hoàng Giang con cười, cười tươi chứ? for three, two, one. Ok, đã có sự thay đổi. No they aren't? Đúng rồi. Trời ơi, sao no lại they are được? No they aren't hoặc là no they are not. Cũng đúng, cũng đúng, Bảo Quyên ạ nhưng mà trong những cái câu trả lời ngắn gọn ấy thì mình sẽ viết tắt nhiều hơn nha yes I do no I don't okay no they aren't yes they are no they aren't okay câu 19 là nhanh đấy You so happy today. Còn chọn lớp. Chọn lớp ở đâu ấy nhỉ? Đúng không? <laughs> ok. Ừ. Tina vẫn ở đầu. You look. Có mỗi chữ look là chia động từ đúng thôi. You look so happy today. Nhìn bạn hôm nay có vẻ vui thế. Ok, seem ở đây. Thực từ seem cũng có thể sử dụng được nhưng seem ở đây lại chia động từ sai. Đó, không được thêm cái gì vào sau động từ hết. You thì phải là you are chứ không phải là you is được. Ok, slide cuối cùng, câu hỏi cuối cùng. Hết rồi. <laughs> Hết rồi. Câu hỏi cuối cùng của chúng ta là thanks. <laughs> ok, let's look at the leaderboard. Ok, Thủy Tiên. Lucky là bạn nào thế? Lucky là bạn nào nhắn nhắn cho cô vào trong <laughs> chat box để cô biết là bạn nào với. Không biết là cô để, để cô cho điểm đâu đấy. Ok. Lucky, Phạm Hoàng Giang, Huyền là Huyền nào nhỉ? Không biết, cô không cô không biết bạn Huyền nào là gì Huyền rất cay cú <laughs> ok Minh Quân Emma Uyên Dung Thomas Muller Cristiano Ronaldo và Hoàng Anh Hoàng Anh gì nhỉ? Hoàng Anh Tuấn á ok rồi cô thấy là có một vài là bạn Minh Anh đứng khá là cao nhưng mà dạo này có vẻ là hơi sút phong độ một chút rồi <laughs> Lê Ngọc Ánh à ok được rồi report để xem nào Hmm. Ok. Thủy Tiên, Minh Quân, Thomas Mưa, không biết bạn nào. Julie Phạm là Phạm Hoàng Giang đúng không con? Trả lời đúng 11 câu, sai 3 câu. Ok, Thủy Tiên trả lời đúng 13 câu, sai một câu nè, rất là giỏi. Okay. Rất tốt. Mỗi bạn có một điểm, mỗi những bạn nào đứng ở, để có xem nào. Bạn nào đứng ở thứ nhất thì được 5 điểm, bạn nào đứng trong top 10 được 3 điểm. Còn những bạn khác được hai điểm nha. <laughs> ok. Rồi, nhớ check class đâu chưa Cô bảo này class dojo của con trứng nở hết rồi. Bạn nào chưa vào cũng nở luôn. Nhìn đi, chúng ta hãy nhìn lớp của chúng ta đi. <laughs> đấy, trứng nở hết rồi đấy các con ơi. Trứng nở hết rồi. Ok, cô sẽ cho điểm các bạn nha, yên tâm. Đấy, các con có thể vào tự đổi avatar của mình cũng được hoặc là mình có thể lấy luôn avatar này khi nào các con đủ số điểm thì cô có thể chẳng hạn như là cô sẽ đổi được avatar của các con thì nhá rất kỳ diệu chẳng hạn bạn là ăn người ăn khánh đi cô có thể đổi đấy có rất là nhiều cái skin ở trong này á có thể đổi bạn ý thành chẳng hạn halloween chẳng hạn đấy thấy con có thấy không nên là chúng ta hãy kiếm thật nhiều điểm sau đấy cô sẽ đổi ra con chẳng hạn cô đổi bạn ấy thành hình này kiểu như sắc ướp này hoặc là con uh, quỷ Halloween này hoặc là Dracula này xịn chưa đấy nhưng mà chưa đổi à chết rồi gọi đổi mất của bạn An Khánh <laughs> sang ấy rồi được rồi ok những các con nhớ check class dojo của mình nha để xem mình có bao điểm nha cô sẽ phải nghĩ ra một cái thang điểm để mình có thể cố gắng mới được ok cảm ơn các con đã tham gia buổi ngày hôm nay nha chủ nhật chúng ta sẽ học tiếp sau đấy chúng ta sẽ tổng kết số điểm trên class dojo nha ok ok cái gì kiểu gì bảo long con vào chưa vậy cô lật nhanh quá con không thể tên con được rồi cô sẽ gửi lại trên ờ, group zalo của mình nha ok yên tâm yên tâm yên tâm ok cảm ơn các con ok goodbye see you on sunday ok bye bye bye teacher Goodbye, Goodbye teacher. teacher.